cuộc đua khốc liệt đến với ngôi vị Tổng thống Mỹ của ông Trump, vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, mà chúng ta sẽ cùng đến với một khía cạnh khác, khối tài sản bất động sản của ông trước khi đến với cương vị Tổng thống. Trước khi đắc cử Tổng thống Mỹ, Donald Trump là một doanh nhân gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực bất động sản. Vị tỷ phú này đã tiếp quản công ty của cha mình vào năm 1971 và xây dựng một đế chế bất động sản, bắt đầu từ New York, sau đó mở rộng trên toàn cầu. Những công trình này đều được gắn tên Trump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 là nơi đặt trụ sở chính của The Trump Organization, hoàn thành vào năm 1983. Tòa tháp được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ De Scoot. Tòa tháp Trump Tower đóng vai trò là trụ sở chính trong các chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump. Nó cũng là nơi ông chọn cho chiến dịch tái tranh cử vào năm 2020. Theo Forbes, Tổng thống Trump sở hữu 41% giá trị tại tòa nhà này, gồm văn phòng, không gian bán lẻ và một căn hộ trị giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ trước khi chuyển đến Nhà Trắng. Trump và gia đình sống tại đây. Nó chiếm tới 3 tầng trên cùng của tòa tháp, toàn bộ được mạ vàng và lát đá cẩm thạch. Thứ hai, Trump International Hotel and Tower tại Chicago, Mỹ. Skidmore, Owing and Marine Công ty chuyên xây dựng những tòa nhà chọc trời đã được giao nhiệm vụ thiết kế cho tòa tháp cao hơn 400 mét này tại Chicago. Theo kế hoạch của ông Trump, đây sẽ là tòa nhà cao nhất thế giới. Tuy nhiên, sau sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, tòa tháp đã được điều chỉnh về thiết kế. Trump International Hotel and Tower Chicago là tòa nhà cao thứ tư ở Mỹ, được xây dựng từ năm 2009 với kinh phí 847 triệu đô la Mỹ tổ hợp căn hộ và khách sạn cao cấp này nằm trong khu thương mại Chicago. Theo Forbes, hiện ông Trump nắm giữ 10% giá trị tòa nhà này. Thứ ba, Trump Ocean Club tại Panama. Hãng Colombia Arizona Saravia là đơn vị thiết kế công trình của Trump tại đất nước nào tỉnh này. Với thiết kế như cánh buồm, Tòa nhà được hoàn thành vào năm 2011, bao gồm 369 phòng khách sạn và 700 căn hộ chung cư. Cư dân tại câu lạc bộ này được sử dụng một bãi biển riêng với những tiện nghi sang trọng. Tháp khách sạn trị giá 430 triệu đô la Mỹ, khánh thành năm 2011 bởi ông Donald Trump và Tổng thống Panama khi đó là Ricardo Martini. Nhưng đến năm 2018, chữ Trump đã bị gỡ khỏi khách sạn ở Panama này do tập đoàn Trump Organization đã mất quyền quản lý tòa nhà. Thứ tư, Trump Tower tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là tòa nhà đầu tiên của ông Trump được xây dựng ở châu Âu vào năm 2010, với thiết kế là hai khối tháp liền nhau, một tòa văn phòng và một tòa chung cư với 200 căn hộ. Phần đế của tòa tháp là trung tâm mua sắm và dạp chiếu phim. Thứ năm, Trump International Hotel and Tower tại Toronto, Canada. Được xây dựng vào năm 2007, đây là tòa nhà cao thứ hai ở Canada, 277 mét và có 260 phòng khách sạn và 109 căn chung cư sang trọng. Tòa tháp tọa lạc ở khu tài chính Toronto do công ty Trailer Partnership Architect thiết kế. Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa từng sở hữu dự án, nhưng công ty của ông trước đó đã ký thỏa thuận quản lý và đặt thương hiệu Trump cho tòa tháp với nhà đầu tư ban đầu là tập đoàn Talon International Development. Tuy nhiên, đến năm 2017, chủ sở hữu mới của một tòa nhà 65 tầng ở Toronto quyết định xóa tên Tổng thống Mỹ sau khi thỏa thuận với công ty quản lý. Thứ sáu, Trump World Tower tại New York, Mỹ, nằm liền kề với trụ sở Liên Hợp Quốc trong World Tower tại địa chỉ 845 United National Plaza, số 37B Vịnh Turner, thành phố New York, được xây dựng vào năm 1999 và đi vào hoạt động 2 năm sau đó. Tòa nhà gồm 92 tầng với nhiều tiện ích xa xỉ cho các cư dân. Theo Forbes, hiện ông Trump còn sở hữu khoảng 6% giá trị của Trump World Tower. Thứ Bảy, Trump International Hotel tại Las Vegas, Mỹ. Tòa nhà ấn tượng với toàn bộ bề mặt được thiết kế nhằm phản chiếu sa mạc Nevada, màu vàng rực. Đây là tòa tháp chung cư cao nhất Las Vegas 200 mét Tại tòa tháp Trump International Hotel ở Las Vegas, Tổng thống Donald Trump hiện nắm giữ 28% cổ phần. Theo Forbes, khách sạn được xây dựng vào năm 2008, tách biệt hẳn New York với đầy đủ tiện nghi sang trọng, phù hợp những doanh nhân hạng sang khắp thế giới trong năm 2018, ông Trump đã bán 36 căn hộ tại tòa tháp này với tổng trị giá là 11 triệu đô la Mỹ. Thứ 8, Trump Tower, Sunny Islet Big tại Miami, Florida, Mỹ. Ba tòa tháp giống hệt nhau tọa lạc dọc theo bờ sông tại khu nghỉ mát Florida của bãi biển Sunny Islet, ngay phía bắc của Miami. Các tòa nhà đều có ban công tròn, mặt tiền màu trắng, được thiết kế bởi công ty kiến trúc Seger Suresh, khánh thành năm 2008. Thứ 9. Trump Soho tại New York, Mỹ Nằm trong quận Soho, Manhattan, tòa tháp cao 46 tầng, với hai mặt phủ tường, được thiết kế bởi kiến trúc sư Hendon. Nội thất của tập đoàn Rockwell được thiết kế như một khách sạn hạng sang trọng Tòa nhà khởi công từ năm 2006 và hoàn thành vào năm 2010. Và cái tên cuối cùng, Trump Tower tại Manila, Philippines. Tòa tháp được xây dựng tại Century City ở Makati, Manila, là một trong những tòa nhà cao nhất ở Philippines khởi công vào năm 2012 và hoàn thành vào năm 2016. Trump Tower tại Manila được thiết kế bởi kiến trúc sư Jason Pomeroy khi ông làm việc tại Broadway Merlin châu Á. Trên đây, Lên Đô Thị vừa đưa đến các bạn 10 tòa nhà chọc trời mang tên vị Tổng thống thứ 40 năm của nước Mỹ, Trump. Khối bất động sản của ông quả thật khiến bất cứ ai cũng đều phải ngưỡng mộ đúng không các bạn? Cuộc đua đến ngôi vị Tổng thống thứ 46 của cường quốc số 1 thế giới đang đến hồi gây cấn. Chúng ta cùng chờ đợi xem có bất cứ điều gì bất ngờ xảy ra hay không. Còn bây giờ, video của Lên Đô Thị cũng xin được kết thúc tại đây. Trước khi đến với những nội dung khác, các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Cảm ơn các bạn.